Xin chào anh em à, Clip hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em về một cái à, chiếc điện thoại đánh bài đẳng cấp nhất hiện nay Đó là một chiếc uh, Silka 600 hay là gọi là iPhone 8 Plus đấy Cái dòng máy này thì anh em vẫn có thể sử dụng như gọi bình thường không khác gì một cái con smartphone thị trường hiện nay cả Ngoài ra cái máy này có một phần mềm đánh bài rất đẳng cấp luôn nó đánh được tất cả các thể lá như là liêng ba cây bài cào binh à, thì tố sâm phỏng đấy vân vân hay tất cả các thể lá thì à, anh em đi chơi anh em chỉ cần à, mang cái máy đi theo và em à, đưa bài vào được thôi đưa bài vào được thì em thể để máy ở à, cái phần hông của cái máy này có một cái mắt cam mắt thường không nhìn được anh em thể bài trước phần máy này nó cũng bọc không cho anh em hoặc là anh em thể dùng cách ngụy trang là các công nghệ khác như là camera tối kín ấy, của chúng tôi thì em sẽ không bỏ bài ra ngoài nữa chỉ cần cầm bài trên tay thôi cũng đọc được đấy thì cao long cho ăn như nào thì tôi sẽ ờ, không nói lên clip để em còn à, ờ, thử dụng. nếu lộ thì lúc anh em rất khó chơi đấy cao long cho ăn như nào thì em có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số 0346 0947 này tôi tư vấn anh em để em có thể sử dụng áp dụng sân chơi nó kín đáo hơn còn cái máy này nhá anh em đi chơi anh em à, chỉ cần à, vào chức năng trò chơi thì tôi hướng dẫn khi nào mà em có cơ hội gặp tôi tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh em thì em dễ dàng hơn Đấy, thì đây là tôi sẽ dùng để chơi bao cây chơi bao cây này thì tôi sẽ để chức năng bốc cái em nhé bốc cái cho tôi ăn này một một một một một một thì bốc cây đầu tiên lên bảy chia đối ruộng như này chín điểm này như này bốn điểm này một này chín này Được. để xem bao nhiêu nhà chơi em nhé tôi xin lỗi anh em tí nào mình đang cài xin lỗi em tôi xin ờ, cài lại thúng người chơi này ok ta tục quay lại trò chơi nhé tôi vào cái chơi cài phim cài lại xuống người chơi năm năm năm <coughs> một hai ba bốn năm máy bó năm thì em sẽ ngửa cái năm lên và cầm cả bốn người còn lại ngửa hết lên nhé chín chia từ mình nhỉ? mình uh, 9 điểm anh em này nhà này 7 à, điểm này nhà thua này nhà thua này đó máy em bốn thì anh em đến coi tư này em gửi lên nhé Đấy, app này 10 điểm này nhà 9 điểm này nhà ờ, ba hai điểm này đấy nhà này hai điểm bốc nào người thắng em nhé đây là chức năng à, bốc cái của chơi ba cây ba ba ba ba người thứ ba lên rất đơn giản tám hai ba bốn năm sáu bảy tám tám chơi đây tám điểm này mình uh, điểm này tám này số nhân sắp tôi nhầm đâu đó nó trừ lại nhé một ngửa lên này 6 tiên 1 nhà 37 nhà mình là 9 điểm nhà bao cây 37 thì có thể là người ta sẽ anh em bình thường vẫn tính là sáp nhưng mà có khi anh em trong máy người ta không tính cáp của ba cây người ta tính là một điểm thôi đấy nhưng cái cội về sáp rất ít đấy. mình mới là người lớn nhất trong các cả các nhà về điểm số em nhé một một một một một một một chia đấy. đấy nên nào có nhu cầu về con điện thoại đánh bài này hãy tôi qua số điện thoại 0346 0947 em đến mua hàng được phép thử hàng được phép kiểm tra hàng luôn nhé cảm chất lượng đảm bảo tốc độ nhanh cảm thấy ờ, ok thì em uh, mua chúng tôi hàng bán thì có bảo hành cho anh em em mua hàng được bảo hành một năm xin chào anh em